hey, và đây là chiếc xe uh, cái cái r 1 à, ờ, làm đã cũng đã gần xong rồi chỉ còn hai cái lốp thôi hết tiền rồi hết tiền rồi nên uh, kìa mẹ nó khi nào có tiền làm tiếp và đây là cái cách má mày ra cho lì lì đây là cái cách gắn nó vô xe thấy chưa nhích qua đây một xíu cho nó thấy không cảm nha quay cảm trước ngồi xét góc rồi tao lưa hết rồi đây là cái cách gắn nó vô xe ra mày tao thịt mày bây giờ đó. đây là một cái càng khi gắn nó vô xe thì phải tháo con ốc này ra nó có một con ốc hàng chết và một con ốc ờ, có thể tháo ra được thì nó à, nói vô cũng dễ lắm tại đây mình có hai cái bát ở đây rồi à, mình làm hai cái bát rồi chỉ cần ngóc nó vô thôi đấy một bên dặn con bù lon lại xong lấy dây kẽm buộc nó lại cho nó khỏi chạy ra là được rồi đây là cái lúc mà nó vô ổ gà thì cái này nó sẽ nó hơi tác dụng mà lúc mà nó vô ổ gà thì nó có thể là lên dày xuống dày lên dày xuống dày đó hoặc là nó vô ổ gà một bên thì nó dày đó nó không có nhổng cái ben cái đít mình lên hoặc là lắp tay lái mình đó còn hôm cua thì khỏi chơi rồi và bây giờ chắc là phải làm một cái clip chạy thử ha ừ, chạy thử chắc lùi ra chạy vô quá tại vì không có ai quay hết mình phải tự sướng thôi một khi mà ngồi lên thì nó không vậy nàng tiên trong hồ cá đây là cái thành quả nhiêu ta chắc một tháng ngồi suy nghĩ nghiên cứu chế tạo hết cái nọ đến cái kia bác ơi à, bây giờ mình sẽ thử độ cứng của khớp nối ha đây là khớp nối rồi chở theo thằng này nó có thể ngồi dày có bao nhiêu khói vô mặt nó hết <laughs> sáng xong chật gió không một tháng một tháng một tháng tháng ai nói là từ sáng má làm từ sáng người chứ phải cho bò đâu thế và khi mà xe nó ôm cua thì nó không có bị ảnh hưởng Đấy. đấy là mình đã làm 30 XYZ cho cái R1 nó ngầu hết tiền mua lớp rồi cái mẹ nó để nó đi khi nào có tiền mua lốp thì mua gắn vô kéo đi à, ở trong này nó cũng khá thú vị nè khi mà quay ở trong này thì mình phải cầm điện thoại lên Đấy. mình phải à, hồi xét cái góc khác đi Đây. ở trong cái thùng có gì thì ở trong cái thùng có cái này nếu mà mình mở ra đó ở đây nó sẽ là một cái khung lều à, ở đây nó sẽ được bắt định vị nó sẽ lập cái cây này là cây đây có rồi đây cái khung lều thứ nhất đây nó sẽ lật qua bên này ở ờ, đây có một khung lều nữa nó sẽ lật lên đây rồi nó đứng như vậy đó, xong rồi phía sau cái cây ở dưới này nó sẽ lật ở lên trên đây ở đây là một cái khung làm đó à rồi đơn giản chúng ta à, cái này là motorcycle uh, camper trailer còn ngoài nó gọi vậy á mình phải biết nó là cái gì nữa nó giống như cái quạt tài vậy mà khi mà đóng nó lại kéo nó đi thì đúng vậy đến giãn trên này mình có thể đặt thêm một cái thùng vớ vẩn gì đó chở mấy cái đồ vớ vẩn gì đó mình sẽ ngàn thêm một cái cây lên đây à, để à, rèn cái đồ hai bên vậy à, xong bye bye và hẹn gặp lại nếu có tiền mua lốp nữa các bạn nó thôi và đây là chạy thử